Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần đầu tiên của tháng 11. Như quý biết thì tuần qua là một tuần à, giảm giá nhẹ của cậu vàng. À, cậu vàng của chúng ta đầu tuần là một phiên tăng giá mạnh. Sau đó là một phiên giảm giá trở về hết phiên giảm giá, hai phiên đi ngang và phiên cuối tuần là một phiên giảm giá khá mạnh. Có thể nói là cái xu hướng tuần qua của cậu vàng không được như kỳ vọng. Chúng ta thì à, kỳ vọng cậu vàng sẽ nhanh chóng bứt phá lên test vùng 183X thực tế thì cậu vàng không bứt phá mà cậu vàng lại gãy chen và test xuống gần đến ờ, m MA200 rồi rút chân đảo chiều đóng cửa 1783 ờ, có thể nói là với cái nến giảm giá cuối tuần thì là cậu vàng ngắn hạn cái chen phục hồi tăng giá ngắn hạn là đang bị gãy và giờ nhiều khả năng cậu vàng sẽ bước vào giai đoạn là giảm giá à, tuy nhiên tuần tới thì lại các thông tin nó sẽ khá là mạnh do vậy những cái xu hướng ngắn hạn của cậu vàng hoàn toàn có thể bị bẻ gãy à, chúng ta sẽ điểm qua tin trước khi điều phân tích chi tiết kỹ thuật nhé tuần tới nhé thì ờ, ngày thứ hai của chúng ta à, thứ hai thì uh, Mỹ vào lúc 9 giờ chúng ta sẽ có thông tin là chỉ số PMI sản xuất IFN chỉ số này thì dự kiến là gần như không thay đổi, kỳ trước 611, kỳ này dự kiến 64 sẽ không ảnh hưởng nhiều. À, ngày thứ ba thì Mỹ không có thông tin nào quan trọng cả. À, tâm điểm của Mỹ sẽ nằm trong ngày thứ tư và ngày thứ sáu. Ngày thứ tư thì lúc 7 giờ 30 chúng ta có chỉ số là 7 giờ 15 ta có chỉ số ADP 5 farm bảng lương phi nông nghiệp à, khảo sát bởi tạp chí ADP à, vào 9 giờ chúng ta có chỉ số PMI à, ờ, IFN à, ờ, flat và quan trọng hơn cả sẽ là đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm 1 giờ cuộc họp FOMC à, trong cuộc họp này thì có điểm gì đáng lưu ý thứ nhất là trong cuộc họp này Fed sẽ giảm cái lượng một trái phiếu mua hàng tháng hiện nay thì thị trường thì đang à, phản ứng với việc là Fed sẽ giảm à, ờ, 15 tỷ một tháng đó nếu không có gì thay đổi còn nếu mà Fed giảm mạnh thì hơn nhanh tay mạnh hơn là tầm 20 tỷ một tháng thì có lẽ thị trường sẽ phản ứng mạnh giảm 15 tỷ thì có lẽ thị trường cũng phản ứng sẽ không quá mạnh còn ngược lại nếu giảm 10 tỷ một tháng thì lúc đó nói chung là nếu giảm cao hơn hay thấp hơn 15 tỷ một tháng thì hoàn toàn có thể gây ra biến động mạnh và khi Fed giảm cái quy mô của lượng mua trái phiếu hàng tháng mỗi tháng giảm 15 tỷ thì điều này sẽ hỗ trợ đồng đô la tăng giá Đấy, sẽ gây áp lực lên cậu vàng bên cạnh đó thì giới đầu tư sẽ quan tâm đến cái biên bản của họp FOMC FOMC à, biên bản cuộc họp của FOMC thì sẽ quan tâm đến cái uh, biểu đồ ma trận về lãi suất của Fed như chúng ta biết thì hiện nay thì giới đầu tư đang đặt cược là Fed sẽ tăng lãi suất là ít nhất một lần năm 2022 cũng có những quan điểm đang đưa ra là Fed sẽ tăng lãi suất hai lần thậm chí đến 3 lần năm 2022 do tình hình lạm phát là đang diễn biến là ngày một uh, có dấu hiệu là lâu dài thì chúng ta chờ nhé đêm thứ tư khi giá ra thì chúng ta mới biết được là thực tế nó như thế nào và sẽ ảnh hưởng như nào chắc chắn là biến động mạnh rồi đấy đó. đến ngày thứ năm ngày thứ năm thì chúng ta lại có cuộc họp của OPEC nhé OPEC họp OPEC cũng có thể gây ảnh hưởng biến động mạnh đối với giá dầu đấy chính sách uh, lãi suất tiền tệ của BOC Đấy, ngân hàng trung ương anh Đấy. và tối ngày thứ năm thì 7 giờ 30 như thường lệ chúng ta sẽ có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp cái cân thương mại và tâm điểm của chúng ta ờ, lại tiếp tục rơi ngày thứ sáu nữa đó là bảng lương phi nông nghiệp chính thức và tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến là giảm à, từ 4,8 đến 4,7 Tự chung lại là trong tuần sau thì chúng ta có thông tin mạnh trong hai ngày thứ tư và thứ sáu. Đấy, đây là một ờ, tuần khá là đặc biệt. À, ngoài cái ờ, tin như thường lệ là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp được công bố thì tuần này còn vướng thêm cả cuộc họp FOMC. E Do vậy tuần tới hứa hẹn sẽ một tuần biến động mạnh của thị trường đô la, vàng và các thị trường tài chính thì chúng ta chờ đợi xem xem có gì bất ngờ không nhé và có gì diễn biến mạnh ngoài dự kiến không đó là xét dưới góc độ phân tích cơ bản còn dưới góc độ ờ, phân tích kỹ thuật thì ờ, đây trước khi phân tích vàng ta phân tích chỉ số đô la index nhé đô la index tuần qua thì hai phiên đầu tuần là tăng giá nhẹ sau đó giảm mạnh hai phiên giữa tuần và quay lại tăng giá rất là mạnh trong ờ, phiên cuối tuần chúng ta nhìn nhé đô la index tuần qua diễn biến nó không ngược lại với giá vàng đâu hai phiên đầu tuần đô la index tăng nhưng mà phiên đầu tuần khi đô la index tăng vàng vẫn tăng phiên thứ hai đô la index tăng thì vàng lại giảm mạnh sau đó là hai phiên đô la index giảm rất mạnh nhưng vàng cũng chỉ tăng rất nhẹ đấy và phiên cuối tuần đô la index tăng mạnh thì vàng giảm mạnh do vậy cái tương quan giữa đô la index và vàng hiện nay nó lại đang bắt đầu lệch pha một chút nó sẽ không ờ, ờ, đồng pha là biến động trái chiều nữa nhé À, với cái trend đô la index như này thì tuần tới kỳ vọng đô la index sẽ tiếp tục tăng giá thử thách cái khu vực 945 xa hơn vượt qua sẽ lên thử thách cái khu vực 95 nhá cái trend trên đó là đô la index thì tuần tới đô la index nhiều khả năng tăng giá với việc đô la index tăng giá thì sẽ gây áp lực lên vàng và gây áp lực lên các cặp tiền tệ khác à, đối với cậu vàng thì với việc cầu vàng đã gãy cái ờ, xu hướng tăng giá kéo dài từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 10 thì rõ ràng bây giờ nhiều khả năng vàng sẽ lại bước vào quá trình tiếp tục điều chỉnh vàng hiện nay nó đang có một chút uh, phản ứng uh, trái dấu một chút tức là chart H4 là chart ngắn hạn với chart daily nó đang ngược chiều một chút tức là chart H4 thì MA50 cắt MA200 đi lên vàng đang được đủ hỗ trợ MA200 nó đang cho thấy là tín hiệu ngắn hạn thì vẫn đang à, tăng giá đang chiếm ưu thế tuy nhiên chart daily thì à, vàng vẫn hoàn toàn nằm ở phía dưới trên khi MA50 cắt MA200 và đang vẫn nằm ở phía dưới trên nó cho thấy là xu hướng giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế do vậy đây là những cái chỉ báo kỹ thuật cãi nhau và rất cần có một xu hướng mạnh để nó phá vỡ cái uh, đối nghịch giữa hai chỉ báo ngắn hạn và trung hạn chúng ta chờ đợi tuần sau theo một tuần có thể có biến động mạnh còn với chart ngắn hạn nhé thì tuần tới cậu vàng à, chúng ta sẽ kỳ vọng cậu vàng sẽ test trở lại cái kênh giá trước đó để để điểm chúng ta bán Đấy. thì tùy theo điểm chạm trong tuần thôi à, điểm chạm của nó test nó sẽ rơi vào đâu đó dưới nghìn tám nhé từ vùng 96 cho đến nghìn tám chúng ta sẽ dừng lỗ khi nó phá qua hai chen này đấy 80 như vậy chúng ta bán dưới nghìn tám chúng ta dừng lỗ là 1810 còn chốt lời thì ngắn hạn chúng ta hướng về MA 200 1770 đó. rồi chúng ta dừng lỗ đâu đó tầm 10 giá còn chốt lời tầm 30 giá còn xa hơn thì chúng ta chờ đợi khi vàng mà phá 1770 nó hoàn toàn có thể tìm về 1750 thậm chí xa hơn là 1720 mua lên thì tuần tới chúng ta sẽ không canh mua lên nhá ngắn hạn chúng ta không canh mua lên đó là đối với ờ, cậu vàng đối với các cặp tiền tệ thì do đô la index tăng giá thì rõ ràng là các cặp tiền tệ khác sẽ giảm giá thôi Đấy. do vậy ờ, đối với cặp Uzi này cũng vậy ờ, nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng giá nhưng mà tôi thì tôi không nhìn thấy điểm mua của Uzi đâu do vậy cốt nhất Uzi chúng ta không giao dịch mặc dù đô tăng giá đối với GU thì chúng ta canh bán thôi nhá à, nhiều khả năng đô la tăng giá nên GU chúng ta cảnh bán thôi Đấy, điểm bàn lý tưởng của chúng ta là khi giá phục hồi quay trở lại cái khu vực này 1.3750 hiện nay đang là 1.3690 tức là hồi khoảng 60 pip nhé chúng ta dừng lỗ khi vượt qua đây 1.3820 còn chốt lời chúng ta kỳ vọng khoảng 200 pip EU thì đương nhiên rồi chúng ta nhìn thấy EU test lại cái chen giá trước đó thì nó cũng đảo chiều thôi nhưng mà rõ ràng EU chúng ta sẽ khó tìm điểm bán đấy với cái phiên xuống cuối tuần nó rất là dứt khoát như vậy chúng ta chỉ kỳ vọng EU sẽ hồi lại Fibo 50 Fibonacci 50 là chúng ta bán thôi đây nếu EU hồi trở lại 1.1610 chúng ta bán nhé 1.1610 chúng ta dừng cho lỗ cơ tôi là 50 pip còn chú là 150 pip u cạc thì u u lên giá như vậy u cạc sẽ đảo chiều tăng giá Đấy. u cạc tuần tới trước thì chúng ta giao dịch cũng thành công với lệnh mua ở khu vực này 1.2320 có lúc giá đã tăng lên 1.2410 đóng cửa 1.2370 UK thì tuần tới chúng ta vẫn canh mua nhé có lẽ chúng ta vẫn canh mua tại điểm cũ thôi khu vực này 1.1320 1.2320 chúng ta dừng lỗ tôi khi phá qua đáy 50 pip còn chỗ lời tầm chào 50 pip cho tôi AU AU thì có lẽ chúng ta không giao dịch không nhìn thấy xu hướng rõ GG cũng vậy vì sao về à gg chúng ta canh bán nhá gg nó vượt qua nhưng nó đang có áp lực ở hai tuần bị bán xuống do vậy gg chúng ta hoàn toàn có thể canh bán sai thì thôi sai thì thôi gg chúng ta có thể canh bán nếu giá phục hồi trở lại đây, trên h4 ừ, khó đấy đây chúng ta bán men theo cái chen này nếu giá dầu hồi trở lại chúng ta bán thôi nếu GG đâu đó phục hồi trở lại 157.3 nhé chúng ta bán chúng ta dừng lỗ tôi 60 pip 158 nữa tôi Đấy, qua đỉnh này thôi 158 thôi còn chốt lời tầm 200 pip Đây là đối với các cặp tiền tệ còn đối với à, các chỉ số thì sao đối với chứng khoán Mỹ nhé thì chứng khoán Mỹ à, đang đi trong cái kênh giá ở vùng đỉnh này hai lần trước thì xuất hiện tín hiệu đảo chiều sau đó giá đều giảm 1.800 điểm kỳ này chúng ta kỳ vọng nó test trend một là các bạn có thể đón test trend thì đâu đó quanh 36 nghìn 36.100 đó thì chúng ta dừng lỗ tôi 1% 400 giá đó còn chốt lời các bạn chốt lời ở cạnh dưới kênh 34 nghìn 2 nghìn giá ngược lại đúng không các bạn đợi có một cây đến đảo chiều giống như lần trước một cây chuồn chuồn và một cây người treo cổ sau đó nó xuống đấy chúng ta có hai cái lựa chọn nhé một là chúng ta sợ daily có một nến đảo chiều hai là chúng ta bán ngay khi test trên đấy là hai cách đối với chỉ số chứng khoán mỹ tuần tới thì khả năng nó sẽ biến động mạnh đấy chúng ta sẽ chờ đợi xem chứ chứng khoán mỹ thực ra nó được phân phối quá lâu rồi nó khá là ảo diệu rất là khó nói bây giờ lúc nào nó có phiên thiên nga đen thì chúng ta chưa biết được ngày đó sớm muộn sẽ xảy ra thôi nhưng xảy ra lúc nào và liệu có tuần tới có xảy ra không chúng ta cũng chưa biết được nhé nó xảy ra xong chúng ta mới biết đối với à, giá dầu giá dầu thì tuần qua với việc bán ở vùng giá 845 của chúng ta thì khá phù hợp có thời điểm giá dầu đã xuống đến 80 rồi năm giá rồi đấy à, tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục canh bán thôi khu vực 845 85 nhé chúng ta dừng lỗ hai giá 87 cho tôi còn chốt lời thì đương nhiên rồi ngắn chúng ta quay về 75 xa hơn đi rất sâu mua hay không nhá đối với uh, ờ, BTC BTC thì biến động khá khó thực ra thì BTC đã tạo ra cặp nến đảo chiều tại vùng đỉnh thì đúng ra là chúng ta cứ canh bán thôi Đấy. ngược lại nhưng điểm bán của nó thì nó khá là khó bởi vì biên độ nó rất là rộng coi thì các bạn biết là nó biến động đến 10% là bình thường đấy BTC sau khi tạo cảm biến đảo chiều thì hai lần hồi chỉ hồi lên 637 là quay xuống BTC hiện nay đang trong chen xuống nhá, nhưng mà tìm điểm tương ngắn hạn thì đang xuống Đấy. chen tăng thì cũng phá vỡ rồi trên H4 chen tăng tạm thời phá vỡ rồi Đấy. do vậy là nhưng mà nó khá là khó đấy có lẽ các bạn nếu canh BTC nó hồi trở lại khu vực này thì chúng ta có thể bán đây biển nó đang men theo cái chen này đúng không ạ do dạ vậy nếu nó hồi trở lại khu vực này 625 626 à, chúng ta bán nhá 62.500 62.600 chúng ta bán chúng ta sẽ dừng lỗ khi phá qua 64.000 tức là đâu đó tầm 1.500 giá còn chốt lời thì có lẽ chúng ta sẽ hướng đến cái ít nhất là là là MA 200H4 là 56 à, tức là tầm 6.000 giá xa hơn là tầm 54 còn xa nữa thì về 4 mấy 45 47 Đấy, chốt lời thoải mái thôi chúng ta dừng lỗ khoảng 1.500 giá chốt lời tầm 6 đến 10.000 giá thế phù hợp đối với chỉ số chứng khoán Việt Nam thì hiện nay cũng đang test cái kháng cự trên của nối đỉnh hai lần trước nó đang nằm đâu đó quanh 1450 giá hiện nay đang 1444 do vậy rất có thể tuần sau đó, ờ, đầu tuần có thể có một phiên tăng nhẹ hoặc chọc qua kháng cự nhưng rút chân vào thì sẽ xảy ra điều chỉnh à, cũng là bốn phiên tăng liên tục rồi đó, ờ, tăng đây là chúng ta kỳ vọng gói kích cầu quốc hội tuần sau mùng 3 quốc hội họp xong chúng ta chờ xem lúc đó có gói kích cầu nào không và thị trường sẽ phản ứng thế nào quý vị cầm cổ phiếu tôi khuyến nghị quý vị là thời điểm này thời điểm chốt lời không phải thời điểm mua thêm nhé tạm thời chốt lời đứng ra ngoài rồi tính sau đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần ờ, đầu tiên của tháng 11 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công